rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Những ai đang xa bờ loạn số, muốn về bờ một cách an toàn tuyệt đối thì hãy liên hệ vào Zalo 0917 317 801 anh em nhé. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối phải không anh em? Vâng và ngày hôm sau 24 được nổ về chúng ta ba nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Niềm vui nhân ba cho những ai đã chiến thắng con 24 anh em ạ. Và ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em nhé. Nhưng ai muốn số đẹp, số chuẩn, muốn đánh to, quất lớn thì hãy liên hệ vào Zalo phải không ạ? Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối anh em nhé. Cầu kèo chạy là có thật 100% phải không anh em? Vâng vào ngày mùng 10 tháng 12, 9 ghép cho 2 ngày sau sẽ nổ về con 92, 29 anh em ạ rất chi là rực rỡ và tưng bừng anh em nhé. Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn thì hãy vào Zalo cầu kín của tôi. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối anh em ạ. Đừng để xa bờ lại càng xa bờ thêm anh em nhé. Vâng và ngày hôm sau thì 29 độc nổ về cho chúng ta một nháy. Rất chi là đẹp, phải không anh em? Cầu kèo chạy là có thật 100% anh em ạ. À.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 những ai muốn bia hơi trà đá 5-10 điểm thì chúng ta hãy đánh ở trên diễn đàn công khai này anh em nhé. Không nên vào Zalo cầu kín phải không ạ? Tại vì mình chơi bia hơi trà đá mà 5-10 điểm thì chúng ta hãy lấy ở trên diễn đàn ờ, cầu kín này anh em ạ. Và tương tự như vậy thì ngày 12 tháng 12 tôi sẽ đi bắt độc thủ lô cho anh em tham khảo vào ngày mai độc thủ lô anh em nhé. 6 ghép cho 4 ngày sau sẽ nổ về con 6 4 lót 46 anh em nhé. Đấy, đây là những con số để cho anh em tham khảo bia hơi trà đá phải không ạ? Vâng và những ai muốn vào bờ một cách an toàn tuyệt đối nhất thì hãy liên hệ vào Zalo 0917 317 801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 tháng 12 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em nhé. Đây, ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 cho anh em tham khảo. Tôi sẽ lấy giải 3.4. Đây, giải 3.4 đây tôi sẽ bắt con 8 này. Kết hợp với giải 6.3 anh em nhé. Giải 6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 Tương tự như vậy thì ngày 9 tháng 12, 5 gấp cho 4 ngày sau sẽ nổ về con 5445 anh em ạ. Cầu kèo chạy rất chi là đẹp anh em nhé. Đấy, có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không ạ? Và ngày hôm sau 45 được nổ về cho chúng ta một nháy rất chi là rực rỡ anh em ạ. Đấy, có gì thì tôi bắt lấy cho anh em cùng tham khảo phải không ạ?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 54 anh em ạ. Rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Và ngày hôm sau, 54 được nổ về cho chúng ta một nháy. Rực rỡ, tưng bừng phải không anh em? Rất chi là đẹp anh em nhé. Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn thì hãy liên hệ Zalo 0917317801. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào buổi tối anh em ạ. À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 Tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo vào ngày mai anh em ạ. Dàn đề. Đấy, tôi sẽ tham cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai dàn đề tôi bắt ở trên diễn đàn công khai này anh em nhé. Tôi sẽ bắt con 383 cho anh em tham khảo bia hơi trà đá hai bốn hai chín bảy chín năm một năm anh em nhé đây là những dàn đề để anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em ạ không sáu không chín